Nóng quá, chơi mất cả vui Bảy áp bùng nổ vì chanh thanh mát Cho cuộc vui sảng khoái Bảy áp thanh mát vị chanh Nổ bùng sảng khoái Chọn chất ngon hay chọn chất sơ? Đó phải chọn bảy ấp chất sơ hỗ trợ tiêu hóa, thỏa sức ăn ngon.